trăng xanh thanh thanh hồng cốc thoáng trăng xanh nghệ an có đức thanh thành mình bị chúng ngơ 虽点。 Thank you.

Washington